hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này Ồ oh, ồ, oh, bây giờ đang ra sao? Em chè số 1 à, em chè nào đấy? <laughs> Số 1 với chè số 2. <laughs> Hẹn gặp là em ngay tháng của sau này. Từ em tú trả cái tóc lại đã em tú mới tắm xong thành ra nó hơi lạnh một tí với cả ở trên cái máy lạnh hôm nay nó lại xả xuống dưới đầu rồi nên là phải mặc áo khoác một tí cho nó gọi là đỡ lạnh đã xong một tí nữa mình cởi sau nha em ạ trông rất là nóng nổi áo à, quên trông trông rất là nóng hello mọi người hello hoàng văn trung nhá bình luận đâu nè hello minh ngọc đây bình luận đây em tú đọc rồi mà Nha mọi người nghe được không vậy chắc là vẫn nghe đấy nhở ờ chắc là vẫn nghe á đây rồi vt đây rồi à hello em thắng nhá hello nam vũ hello ozin ozin nào hello thấy anh nhưng mà dạo này không thấy ozin trong danh nhở không biết là ozin không săn anh tú nữa hay là do là ozin kiểu chơi giờ nào đây ừ nhưng mà lâu lắm rồi chưa gặp ozin luôn rất là lâu rồi đấy mà mặc dù là mình cũng hay chơi kiểu cả ngày mà nhở kiểu mình cũng chơi sáng chơi tối chơi chiều chơi trưa mà chả bao giờ gặp ozin cả <coughs> hello anh vũ nha hello trần trần công chính danh kim vương hai top hai cộng ba mươi ba điểm ổn không anh á nói chung là mình nghĩ là hơi ít hơi ít một tí nói chung là cộng như vậy thì cũng gọi là tạm tạm nhưng mà nó vẫn ít á <clears throat> mic hư rồi phải không vậy em tú thấy trong cái obs này nó vẫn ờ, nổi nổi lên mà chắc là không phải hư đâu hẹn gặp là em ngày tháng của sau này nói chung là beta này mình đánh giá là sáng giờ thì mình làm được tầm à, năm trận rồi thì mình đánh ba trận pháp sư hai trận xe cha thì mình đánh giá là hai bài đấy bài nào cũng đều gọi là ổn cả cũng đã đến lúc nghẹn ngào nói lời chào để nói tình đầu tú sinh năm bao nhiêu nhỉ xem lâu rồi không biết sao để xưng hô à em tú em tú sinh năm chín chín rất trẻ nói chứ không phải trẻ nhưng mà so với cái ờ, so với cái vóc dáng với cả so với cái khuôn mặt thì mình thấy mình chín chín cũng kiểu còn rất là non đấy kiểu ờ, còn ờ, khá là nhiều thứ mà chưa biết ấy. hình như là tiếng game hơi to để em tú lấy cũng được em cũng lấy cung nhá beta này hình như là nhiều nhiều người chê cung lắm thành ra là mình sẽ lấy cung hello tuấn việt hello trung ngọc tài à mic mờ quá à nữa nữa đánh ngạc ba somaru lên một k dvt à tính ra nhá hai nick của em đang một k rồi nick kia của em thì hồi sáng đang là một k không bao nhiêu ấy thì em tú đánh um, năm game một game top năm còn lại là một hai một một thành ra là lên được một một chín mươi mấy à một một bảy chín rồi thì chợt nhận ra là nick này đang à, gọi là còn à, còn thiếu bốn ngày nữa để tròn mười ngày giữ ngày á thành ra là vào chơi luôn chắc là bây giờ live mỗi ngày mình sẽ đánh một nick anh em ạ đánh hai nick song song luôn nhá mốt nó đỡ bị trừ đồ này à, hai cung à đây nhá ngoài meta pháp sư thì mình sẽ đánh cho anh em thử xem bộ bài xây ra còn chơi được không nguyễn long thần sứ à khá là hay hẹn gặp lại em ngay tháng cua sâu còn không thì mình đánh varus nhá thật ra varus vẫn chơi được đặt con ten mới đi em tú à còn ten gì đây đợi em tú một kèo cuối tháng trẻ nha được luôn anh tài ơi thoải mái anh tài ơi cuối tháng trẻ đi em tú xin từ từ nhá có thể làm tú đánh va varus hoặc là nearly nói chung là mình không biết là còn chơi được không nhưng mà cảm giác ra cho mình là ba thượng long sớm là một cái gì đó rất là kinh tởm nói chứ chắc là mình đánh là rớt đấy nia không biết là chơi được không nhờ mình không có là cập nhật đấy. dạo này em đánh ạc dạo này em đánh ạc phụ nhiều á anh tại bản trước nhiều bút quá không muốn chơi à đánh ạc phụ à lại đi cày cho ai à ozin <clears throat> ông này không nhặt nước mắt trước à tự chặt tay mình à nữa nữa nữa nữa hồng đức điên em tù đánh à, em tù đánh à, virus mà ô à ờ, không cần đâu olaf nói chung là phải có biến sát thủ cơ thì ngon <laughs> nhặt là pháp sư là có trái tim pháp sư à? huy hiệu ngọc long Ê, pháp sư ngon đấy nhở nhưng mà cái đồ này đánh pháp sư ở gì thật ra là nếu mà cố chấp thì vẫn chơi được đấy tại vì sao tại vì mình có một cái dao điện này có một cái diệt này nếu mà cố chấp thì vẫn chơi được nhưng mà bây giờ chơi thì mọi người sẽ bảo là em tú spam ờ ê nhưng mà ngon đấy thật cơ bản là mình có form thượng long rồi bây giờ có nghiện mật ngại anh ta có nghiện mật ngại anh ta ha ha ha ha ha bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi ha không nghiện mà ngại nhá hai ba bốn à một hai ba bốn năm sáu à không đủ tiền anh em nhở không nghiện mà ngại nhá hello thu trần hello thùy trang và đất đê à đếm tú xem nhá hello thành lộc nhá lâu game mới xem idol hello phước cũng khá lâu rồi ông này mà không like chắc không lấy lõi pháp sư đâu đứa nữa ông đức ơi điên à hai cung này cứ lấy pháp sư thôi lừa ê từ từ nhá một con không một chết không một chết đi một chết đi một chết đi một chết đi ừ không nhưng mà nói chứ em tú đánh pháp sư thì thật ra là nếu mà nếu mà là cái đồ vừa rồi với cả cái lõi vừa rồi em tú vẫn đánh được đấy cố chắc thì vẫn đánh được đấy nhưng mà thôi không thể nào mà để cái mặt mũi của mình lên livestream chỉ biết đánh pháp sư được chúc em tú livestream vui vẻ cảm ơn hai d à không không không đừng ngại à ngại ấy ngại ngại nói chứ mình đánh một bài khác cho anh em xem xem còn đánh được không nhá nhiều khi là nearly luôn không anh em muốn xem nearly luôn không đây nhá bán luôn nè cho anh em đỡ phải bảo hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này bán đi bán hết đi anh em ạ đó thật ra là bán con này đi mua con này là ngon hơn nhỉ ê nhà này yếu nha từ từ nhá hỏng á hỏng á nhà này yếu nè cơ bản là mình có chiến lợi phẩm á thành ra là nhiều khi win được nhà này thì hơi mệt đấy không không con nearly sẽ đem vào con này đi để cho nó thua anh em ạ thua đi em tú cần thua nhưng mà nhà này không có đấu sĩ nhà này không có đồ nữa cơ ê ê giết đi giết đi giết đi đừng có ra chiêu ừ con nearly này có tanh được không vậy em tú cần thua mà ê thua được là đẹp nhá thua một chết là đẹp nhá nice thua một chết rồi anh em ơi hello zin rông pháp sư cầm cung không mà được đấy chứ thật ra là em tú bảo rồi nếu mà đánh cố chấp là một cái giao điện với cả một cái diệt thì vẫn đánh được thôi nhưng mà không đối với em tú thì à, cái gì ra cái đó anh em ạ đánh theo đồ đánh theo đồ đánh theo tình huống không spam ở đây chúng tôi nói không với spam vt nói không với spam top một không pháp sư một trăm sao à được nhá hảo phùng ơi nhận nghèo cảm ơn hảo phùng tặng mình một mười mười sao tối nay gf đánh giải em tú có chơi không mà tối nay là gf đánh đánh kèo anh ạ chứ không phải đánh giải thì nói chung là như trước đây thì ờ, cứ thứ năm với cả chủ nhật thì ờ, một tuần hai ngày là team gf sẽ đánh kèo với hai đội để gọi là giao lưu với cả mục đích gọi là trên team là chính thì ờ, gọi là đánh kèo thôi chứ không phải đánh giải nhưng mà em tú có đánh nhá em tú có đánh nhá nhà này cũng ba chết à chết rồi nhưng mà mình có cái ấy anh em ạ nhưng mà mình có chiến lợi phẩm á nhưng mà bù lại nhà này có cho mình là một cái cốc nha đứng hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi con uy lao được chiến lợi phẩm là giống giống giống giống giống giống giống em tú đi rồi ông này ông tập đánh lu trích kìa ba chết ê nhưng mà sao cái lobby này nhiều đánh lu ấy nhở bình thường mình cứ tưởng mỗi mình đánh lu ấy chứ kiểu mỗi mình gọi là đánh gọi là kiểu chậm chậm eco tiền thôi nhưng mà để ba chết mà nãy giờ cảm giác toàn là thua, toàn là muốn thắng vậy Dyna à Dyna cầm găng à mình sẽ lấy một cái đồ gọi là đốt máu trước nhá chắc là mình lấy cái cái cái cái cái cái cái cái dép cái dép cái dép cái dép làm cái dép trước đi nhưng mà ra vừa rồi mình lấy được cái cuồng đao thì ngon hơn nhưng mà nhà này lấy gậy à ê ông này có biến ông này nhá để tôi nói cho mọi người biết ông nhầm nhầm để em tôi nói cho mọi người biết thì ờ, nói chung là ông này mà đánh pháp sư nhá lấy gậy trước là hoàn toàn sai luôn hoàn toàn sai có thể là mai xếp của người ta sẽ là lấy gậy nhưng mà đối với mình nhá đánh pháp sư anh em ưu tiên hai đồ gì trước đó là một cái giáp lửa và một cái dao điện trước cho mình đừng bao giờ lấy gọi là đồ đan cho con gái trước được chưa được chưa chắc chắn luôn nhưng mà thôi người ta lấy rồi thôi người ta lấy rồi thôi đấy là cái đấy là cái mai xếp của mình chuyên nếu mà đánh đúng á phải là giao điện hoặc là giao điện trước cho mình không thể nào mà lấy gậy trước được lấy gậy trước là đi thôi nhá lỡ ở chỗ luôn đi vt ghê vậy à có đâu kèo gì thế em tú nói chung là đánh kèo bốn bốn giao lưu mọi người ạ không có gì cả hello hàng vũ hello văn khôi tại pháp sư yếu đầu game nên nhiều người đánh đánh lu vẽ đồ á cũng không hẳn anh tú nghĩ là cũng không hẳn cơ bản là một phần đánh kiểu thượng long hoặc là đánh mấy cái lõi kiểu không không win được ấy thì người ta đánh lu thôi chứ cũng không hẳn là đầu game yếu hay là mạnh thì nói chung là đầu game không có ở thật ra là đầu game không có bọn rai rủng với cả không có đồ nó yếu thật nhưng mà vừa win xong thì lại gặp nhà này năm chết à đầu nhở nhà này lõi bí ẩn để đánh nhau với mấy nhà pháp sư rồi nè ê tính ra là ông này đồ đẹp nhá có cho mình là bút rồng với cả một cái gọi là dao điện rồi nè bây giờ ông này chỉ cần vẽ được một cái giáp lửa nữa thôi mình nghĩ là đép được đến tầm bốn chấm á bài khá là tròn kiểu cũng rất là nhiều hai sao có thượng long có silat các thứ các thứ rồi đấy mà lem mà lem rồi đấy ninali nè ui volibi à volibi à nếu mà nên lia đi hai thì mình có thể đép được một ra nhưng mà chắc là thôi nhỉ anh em nhở chắc là mình sẽ không lên đâu nhà này cũng khai sáng nè, hình như là lobby này đợi tính đâu đó nhá một nhà pháp sư hai ba bốn năm sáu ê ông này có đúng ông này ấy mình là không đánh pháp sư ấy tính ra là một sáu ông đánh pháp sư rồi ê bây giờ là cái meta gì vậy anh em nhìn nhá nhìn nè đúng sáu nhà luôn mà cái ông kia còn lấy lõi đấu sĩ cơ <laughs> rồi mấy con si phèn xây ra virus gì đâu hết rồi ta mà kim long kim lùng đâu hết rồi ta pháo phùng đâu hết rồi ta biết thế ban đầu mình cũng lấy pháp sư luôn đánh cho nó vui nhở anh em nhở kiểu ông nào rona được thì ông lấy chơi á trông hay phết đấy chứ sáu nhà pháp sư à lobby lobby tám người thì sáu nhà pháp sư à con người phải có phải có lòng tự động phải có lòng tự động á lòng tự động là sao cơ em tú và bán con nida kìa em tú đâu có đánh nida đâu mọi người em tú đánh ờ, đánh cái khác mà đánh nida gặp mấy bài pháp sư này mệt lắm nên chắc là em tú không đánh nida đâu thật ra là không phải là mệt nhưng mà nhưng mà không biết là con nida con nida có bị nép không nhở mình thì không đọc bản cập nhật á nhưng mà không biết là nó có bị nép không từ từ nhá có đép được quái nhờ chắc là đép được chứ đúng không mình nghĩ là có đấu sĩ chắc là đép được thoải mái anh em ạ <clears throat> thì anh tú à hello hải đăng đám nhà chơi đi còn tiền đi em tú à nhưng mà em tú bích cái lõi này rồi đầu game tính ra là để gọi là một người chưa nắm bắt được meta ấy, là một người như mình có thể là lấy pháp sư ấy. xong rồi sẽ là kiểu bảy nhà đánh pháp sư luôn thì hay nhở xong rồi tí nữa rôn nó không có nam mà chơi luôn không ê từ từ nhá sao con này giống đi ra đây không phải chết không phải thua vậy kiếm nữa à kiếm mình không cần anh em ạ mình cần gậy đai gậy đai gậy đai găng gậy đai găng đấy rồi nói chung là vẽ đồ cho con uh, à, virus trước đã gậy gậy đai gậy đai gậy đai yêu xa khó lắm người ơi nhưng lúc nhớ nhung biên khơi bỗng như khô cằn đau lòng những phút cô đơn cùng nhau ngày mai khó khăn cho đến khi bận đầu con đường dài lắm người ơi <clears throat> em vừa dùng con xe ra của anh tú đấm chín kim long soraka ba xong á đấm được cả soraka ba hả bịp à vừa làm game sáu nhà phép áp lực vào lờ tính ra là bây giờ đầu game mình thấy cái hàng phép cũng khá là ngon đấy nhở ờ nhà này cũng năm mươi ấy nhưng mà cảm giác nãy giờ mình gặp mấy nhà pháp sư ấy, đều có một con co rồi ấy nhà này có roi có silat có năm mươi hai rồi ê tính ra nhà này thế đẹp nha cái thế của ông này đẹp nè nhưng mà cái đồ này à, <laughs> thế thì đẹp đấy tướng thì đẹp đấy form thì đẹp đấy nhưng mà cái đồ này à, <laughs> cái đồ này thì đi ha cái đồ này thì đi ha đồ này lắp gì một cái bốc đồ không mình nghĩ là nên là một cái bốc đồ đi một cái bốc đồ cho nami đi đồ còn lại sẽ là một cái dắp lửa nè một cái gọi là sojin nè một cái là dao điện nè một cái là một cái là nỏ xét đấy em tú vẽ hết rồi đấy u xoay bài tự động mà xoay bài tự động mình cho mấy con này vào xoay xoay ra được con rồng nhỉ nhưng mà thật ra là bây giờ bọn si phèn nó thứ nó bị nép hết rồi ấy mình nghĩ là cái xoay bài này không hợp lý lắm đấu trường hạng ruồi tụ điện à đánh pháp sư chắc chắn là tụ điện cùi rồi chắc là mình đổi lõi ấy. Bùng trái tim hóa hình tấn công điểm yếu và trái tim đấu sĩ à thật ra là mình chưa có đồ giảm hưu á mình có thể lấy cái tấn công điểm yếu này khá là ngon còn không thì lấy đấu sĩ lấy đấu sĩ đánh form đấu sĩ bình thường đúng không khá là ngon đấy mình nghĩ lấy đấu sĩ đi mình sẽ đánh bài va đớt nhá chết rồi mình chưa kịp gọi là rôn đủ các thứ rồi anh em ạ hỏng rồi nếu mà bình thường round này sẽ là một dao rôn đấy nhưng mà mình thì chưa rôn chưa làm gì cả hỏng mà chết cơm mà ai ra đít tai trời à sao lại đít tai vậy hello văn đắc nhá em lốc ánh sáng mà anh tú xây ra ba đoạn bạt nhanh à à à lốc ánh sáng ừ em phải nói cái lốc ánh sáng anh tú mới biết được nhưng mà cảm giác nếu mà đánh va rớt nhá thì rồi con y lao rất là khó anh em ơi thật rồi con y lao ba rất là khó thành ra là mình đang đánh đo là không biết là có nên chơi không ai à nhưng mà không rôn thì là không đép được nhở tại vì đánh virus bây giờ mình thấy kiểu nhiều nhà bắt uh, uy lao nó kiểu Ui, có nhà đánh virus cùng à nhà nào đấy nhà này á nhà này ban đầu lấy lõi này đánh phép sư rồi cuối cùng bây giờ đánh virus à ủ oh my god nhưng lúc nhớ mình đang tính lên cấp đánh xây ra nhưng mà cảm giác tầm này đuối quá nhở tầm này hơi đuối đấy thật kiểu nhà nào cũng lu lu lu không mà tầm này không đép được ấy chứ đôn cái đi mình lấy tướng mà đép trước đã anh em ạ thật lấy tướng đép trước đã rồi tính gì rồi đẹp đã đẹp đã đẹp đã nói chung là bây giờ tí nữa mình sẽ nhặt một cái gậy trước để làm một cái cùng đao để mà đép trước nè chín mươi chín phần trăm cút rồi anh ơi à đánh xe ra đi anh tú à chắc là ông tú đánh xe ra thật đấy chứ tại vì cơ bản nhá là bây giờ thứ nhất là nhiều nhà đánh gọi là thượng long thành ra là cái việc bắt con uy lao ba này rất là khó thứ hai là có một nhà đánh va rớt cùng và người ta sáu con rồi nên thành ra là cái việc bây giờ mình đánh khó lắm để đánh va rớt mà đánh hai sao thì rất là khó luôn ừ xong rồi gặp nhà này đấm nguyên nhà luôn đồn cạn sáu full form hai cầm cái khai sáng đấm cho nguyên nhà luôn ác độc thật không thằng nào không đánh pháp sư thằng đấy đi à ờ đau chưa đau chưa ê level sáu mười tiền không phải đấm vào nguyên nhà xây ra cầm gậy không có xảy ra cầm gậy có xẻng à nhưng mà thôi chắc là mình lấy cuồng đao vẫn phải lấy cuồng đao ấy không cuồng đao thì chả đép được cơ nếu mà lấy cuồng đao thì có thể là một cái gọi là cuồng đao diệt cuồng đao diệt vô cực à nếu mà vô cực luôn thì cảm giác tí nữa mình hơi sợ cc á kiểu gặp mấy con hammer rất là khó chịu sáu virus rồi này nhưng mà nhà này chưa có y lao nào để tanh nhá đây silas hai uy lao là đấy kiểu bây giờ mà đánh cùng á không thể nào mà dôn được uy lao ba anh em ạ thành ra chắc là thôi mình sẽ xoay á mình chỉ đép thôi anh em ạ mình sẽ đép một lúc nhờ nhưng mà cảm giác bây giờ không có uy lao hai này đép cũng khó cơ đau lòng những phút cô đơn cùng nhau dù mãi khó khăn cho đến khi bắt đầu bây giờ lì được hai rau nữa không ta lì hai rau nữa ví dụ mà thua thì thua thua mấy chết nhở lì hai rau nữa phải là lì hai rau nữa anh em ạ lì hai rau nữa xong rồi lên cấp rô thì mới ra mới có tiền chứ tầm này mình lên bảy luôn thì cũng tầm được có hai mươi tiền anh em ạ mà bây giờ bài xây ra là một bài rất là cần nhiều tiền luôn á trước tiên là tính con xây ra là mười hai tiền con on mười hai tiền nữa là hai mươi bốn con he con rim nữa tập này mình nghĩ là đép bằng vai đến hai chắc cũng ổn áp rồi á với cả đép bằng phong đồng sĩ tạm nhá ông này đi chắc rồi đấy zone gọi là cạn tiền ở đây luôn xong rồi không có tanh bài thì không win trích lại được ừ xoay xi phèn à xoay xi phèn à xoay xi phèn cái đồ này à để ứng xem nếu mà ví dụ đôn ra rùa rùa được xi phèn hai thì chơi xi phèn cũng được tí làm thử ván các ma carry á các ma carry hả các ma carry có đánh được không vậy con đường dãi lắm người ơi tính ra là mình vẫn giàu chứ đúng không vẫn giàu nè hai đao nữa mình lên cấp rồi xong rồi mình sẽ kiếm form nhẹ ở level bảy trước còn không thì mình sẽ roll gọi là kiếm sáu đấu sĩ đánh bằng virus lên tám nhở pháp sư odi ở hừ giống lắm thật nhưng mà sao cái lobby này rất là tài là nhà nào cũng select hai được anh em ạ thật nè nhà này level bảy à select hai hết luôn mà Điếp thật. Nhà nào cũng Silas hai cơ. Xây ra tiếp ông anh ngày ông anh Tú đang tính đánh xây ra đây Long ơi, nhưng mà nó hơi đuối đuối á, đép nó hơi đuối á. Gặp mấy cái nhà này tầm này họ đấm cho ná thở đấy. Đấy, đấy là cái điều mà xây ra khó đánh đấy Kiểu tầm mid game gặp mấy cái nhà pháp sư ấy, không làm gì được anh em ạ, không thở được. hai bốn sáu bảy chiếc. rớt hai gặp bài pháp sư con lát cầm mỗi cốt rồng đấm cho quả nguyên nhà chịu không làm được gì luôn á meta này nó còn rác hơn meta trước ấy chứ tính ra là meta này còn rác hơn meta trước á khó thật <laughs> đấm thì cút luôn mà con này chắc chắn là tí nữa mình không cần rồi bỏ đi luôn cũng được bỏ đi luôn cũng được bài <laughs> nhìn cũng đâu gọi là yếu lắm đâu đúng không ờ cũng gọi là đép đép được đi mà ba chấm bảy hai mươi lăm máu nhà này hai mươi ba nhà này mười tám máu à ờ. kiếm nữa à vậy chắc chắn là phải là làm cái hai kiếm rồi nhưng mà tí nữa hơi sợ si u si phèn à từ nhá si phèn là năm đấu sĩ hmm, năm đấu sĩ nếu mà không có xạ thì nó hơi đuối nhưng mà bù lại sáu đấu sĩ tầm này của mình sẽ rất là mạnh một cái áo choàng không mình nghĩ là phải hai kiếm đấy nhất thiết là phải hai kiếm đấy làm cái kiếm con uy lao hai không nhở anh em nhở chắc là thôi đi chắc là thôi đi từ từ đi chơi danh thách đấu khó thở quá à. cơ bản là ai cũng uy lao à ai cũng xi lát hai đấy một cái đặc điểm hay của cái lobby này là ai cũng xi lát hai ấy thành ra là con xi lát hai tầm này rất là khó clear luôn khó đẹp á thì bài mình cũng phải yếu đâu ê lại nguyên nhà nữa Ui. rồi có đét được xét nào cũng vậy cố lên đét đi roi đừng trưởng nữa đứng bắn đi ừ ừ ừ mười bốn máu mà ấy cút luôn rồi tám luôn cái thể đánh pháp sư luôn đi cho rồi <laughs> lấy cái này làm chi má ê xong rồi bây giờ lobby sáu nhà pháp sư cho mình lấy cái lá chắn siêu nghệ à vãi cả bều qua từ vũ trụ à u uh. nhưng mà nhà này ôm va đất rồi ôi ờ, chịu nhá <laughs> nhìn thì hay đấy nhưng mà nhà này ôm một con này còn đâu thôi sona luôn ăn cc cũng đủ chết rồi đấy thật ăn cc cũng đủ chết rồi đấy bài mình khó khăn anh em ạ thiếu khó khăn nữa gặp nhà này cũng thua cơ chán được nhà nào gặp sáu nhà pháp sư thua xong rồi gặp một nhà ai đét này cũng thua chịu anh em ạ chịu chịu chịu chịu chịu chịu chịu con đường dễ lắm không tính ra là con rồng này ấy, gặp mấy nhà pháp sư cũng chả ngon cơ gặp mấy nhà đâm tay ấy thì nhiều khi nó cc được một cái thì ok gặp mấy nhà này có cái gì đâu ừ ừ ừ, ừ top bảy đã top bảy đã phải là cái top bảy bình tĩnh <laughs> top bảy cái top bảy cái top bảy cái top bảy cái top bảy ờ top sáu luôn mày thì ôm va rớt nè ông đấy mà không ôm va rớt là em tu đánh rồi là đánh virus ba rồi xẻng à ê hề phải là xây hai đã anh em ạ phải là xây hai đã nhưng mà thật ra nếu mà để gọi là vẽ đẹp nhất á, thì mình lấy thêm một cái biến ngựa nữa thì tí nữa kiểu cả tim nó trâu hơn xong rồi mình lấy cái hóng phép này làm bút rồng á vẽ được nhiều cái đấy nhở tính ra là trước đao điều gốc đồng thuần là toàn là nhà chết hết rồi quyền năng mình muốn chia đồ ra để lấy cái thêm cái kia á mới cung cho con này ngon không nhở thôi cứ cho nó đi mình nghĩ là tầm này bốn đấu sĩ trước đi nhở anh em nhở bốn đấu sĩ đi dãy được rau nào hay rau đó đã xong rồi tính tiếp nhà này còn ba mươi 31 máu nè hy vọng là đẩy nhà này xuống được thì mình top năm được chưa bài em tú top năm được anh em yên tâm top năm được thoải mái ừ. top sáu mừng hơn tết à trận này top năm được nhà này siêu yếu hơn nè nhà này em tú đẩy đến một đoạn đã nhà này mình phải đẩy đến một đoạn đấy anh em ạ à. đấy cc đẹp chưa cc đẹp chưa bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn kiểu tầm tầm mid game ấy mấy ông này rôn sáu rôn bảy đấm mình đau quá từ từ nhá vt phải dậy kết thúc năm cái ê xong rồi cái ông này còn năm mươi lăm máu ông này sáu mươi bốn ông này tám mươi hai ông này chín mươi à mình còn ba máu à xây da nữa nè xây da nữa à. nếu mà ví dụ tí nữa rôn ra được con con con à, gì nhở con uh, ta lông ta lông vào thì cho thay con này ra bốn đấu sĩ à cần ngựa ông nhở trận này cần ngựa ông nhở mình nghĩ là không cần ngựa đâu bốn đấu sĩ ngon hơn đấy thêm một chút máu đi tại vì thường thường pháp sư ấy mình nghĩ là người ta sẽ không kẹp diệt lắm nhưng mà nhà này có diệt này nhà này không có diệt đúng không lại gặp lại nhà này à từ từ nhá nhưng mà gặp lại nhà này mình lại ngon đấy anh em ạ gặp lại nhà này con thờ đuét chỉ cần không kéo được con xây ra thôi là mình ngon này đấy tại vì sao tại vì tầm này xây ra hai của mình mình nghĩ là đép được nhà này đấy đép được phải là đép được con ta lông này không có đồ đấy may đấy anh em ạ con ta lông này mà có đồ là cút đấy nhưng mà có đép được không vậy ua đép được à đép được mà là mai đép à ấy nhưng mà nhà này có cái gì mạnh vậy ta thật ra là họ có bạn thân với cả mình không có giảm hưu đúng không bắn không qua được con rồng á ê giấy được một rau là ông này top năm rồi ông này ông đánh bằng máu thôi chứ có cái gì đâu xàm thật con rồng ấy trâu quá mình không có giảm hưu á đánh không đánh không qua được mặc dù là con người ta một sao nhưng mà lõi đẹp quá nhở ba cái lõi này đúng đẹp luôn á này thì không đánh pháp sư à này thì thì lươn lẹo này trừ hai mươi tám điểm mà <clears throat> hello anh hiệp As arsenal không đánh pháp sư là cút anh em ạ không nhưng mà thật ra là bài xây ra này mình nghĩ là đánh được chẳng qua là phải đép đép đép được tầm mid game á thì tầm mid game nói chung là mình không có đép được á thành ra là bị đấm mấy rau đau quá đầu game mình không có trích cơ đầu game còn bị anh cường phá trích cơ ờ mà idf bảo ngựa hai cc ngon mà anh à thì em tú có lấy con ngựa hai mà em tú có bỏ đâu ai đằng sau anh kỳ năm bom à anh tú pháp sư vội cái à đây nhá để mình cho mọi người xem cái lịch sử đấu sáng nay anh tú đánh cái kia thì nói chung là cũng đánh xây ra cũng được mà chẳng qua là phải ép cơ nhưng mà đánh pháp đánh xây ra thì đánh cái form cũ á kiểu đánh cái form băng hội ấy thì nó mạnh hơn chẳng qua là mình ít tiền quá thành ra là rôn ra được cái gì thì mình cứ bỏ vào thôi game này thấy lớp sáu là ngon lắm rồi ừ, nói chung là tầm vít game thì hơi khó đép đây là cái ông này nhá cái ông này nãy ôm ôm con va đớt của mình này không là em tú đánh va đớt ma luôn cũng được cái chứ đỡ phải lên cấp nhưng mà cái ông này kiểu bắt thường con va đớt nó chả chả hiểu bắt để làm gì luôn á trong khi lobby gọi là full nồi, lobby gọi là full nhà đánh ờ, thượng long rồi cứ bắt con va đớt thôi hay á ông này hay á <laughs> em tú đánh cái cái đó cái nhưng mà nếu mà đánh pháp sư thì em tú nghĩ là vẫn là nên lấy mấy cái như kiểu là cái kia thì ngon hơn nhưng mà thôi lần này em tú sẽ đánh nước mắt để em tú gọi là hướng dẫn mọi người cách đép gọi là đánh bài pháp sư nha biết là bài meta đấy nhưng mà đánh nó cũng phải khéo khéo một tí anh em ạ không phải tự nhiên là đánh là được đâu mình nghĩ là cũng phải khéo khéo một tí đấy thì ban đầu anh em cứ nhặt cho mình là mảnh đồ gọi là giáp lửa hoặc là giao điện trước thì ưu tiên ờ, gọi là ưu tiên gọi là giáp lửa ấy. thật ra là mình nghĩ là cái giáp lửa nó dễ đép hơn nhưng mà giao điện thì cũng được thành ra là anh em có thể là nhặt nước mắt tại vì nếu ví dụ mà nhặt nước mắt đấy anh em thừa thì ờ, tí nữa làm quyền trượng hoặc là sojin thì nó cũng binh găng à đánh pháp sư thì ra găng thì lại không đẹp lắm kiểu cái mảnh găng là cái mảnh gọi là cùi nhất trong bộ bài pháp sư đấy mình nghĩ là ra được cái dép không phép hay là cái gì nó vẫn ngon hơn vẫn tuyệt hơn hmm. hai con xin này nếu mà đánh pháp sư thì cứ bắt con này lại thôi nãy kêu người ta ao tốt nên họ ôm à nãy kêu người ta ao tốt nên họ ôm á là sao cơ em tú là sao cơ thì người ta cuối cùng vẫn ao tốt mà đúng không người ta top bảy thì phải ai đằng sau anh kìa cứ ai đằng sau thôi năm bom anh đang tú anh ở trên công ty mà cứ ai đằng sau thôi mua lại mấy con này à pháo không biết là còn chơi được không nhờ nhưng mà ra được con nami à ra được con nami à kim nong à kim nong senna zin x Ezreal Ezreal chắc là bỏ luôn con Ezreal đã ra Nami thì chịu à mới ra được con Nami bỏ đánh pháp sư ra găng ghép cung xanh bú chết à lại là cung xanh lắp cung xanh rồi cung xanh cái gì đấy ui rồi cái ông kia miệng thiêng nhờ à quên miệng ấy nhờ miệng thiêng nhờ cung xanh nhờ ê biết là meta của pháp sư nhưng mà đừng có mà đừng có mà như thế và đó là ngọc và khổ cái gì vậy đau lòng những phút cô đơn cùng nhau ngày mãi khó khăn trong đến khi bắt đầu như vậy đi nhở ta như vậy mình nghĩ là ngon hơn á ờ, kim long chắc là cho con zin x bàn tay à cho nó cầm cái này đi bàn tay à mọi người hay là dao điện dao điện thì dễ đép hơn nhưng mà bàn tay thì đánh về lết nó mạnh hơn bàn tay dao điện à chốc đi mùi đồ ra à, chốc trước đi <coughs> hách tiền đi em tú kim long đi đồ này đi à <coughs> không đi được đồ này tính ra là mới được búp với mọi người mới búp lên từ ba trăm đến năm trăm máu anh em ạ khá là ngon á mình thấy khá là ngon á một đồng này em tú lưu đi cũng được tí nữa tú xuống nhặt cái xẻng nữa là binh ây da ông này có chiến lợi phẩm cho tú đem nó con tâm con con con scanner đi scanner đi scanner đi ừ thua một chết thôi là đẹp nhưng mà con ái chấp của mình vẫn đang một sao nó hơi cùi ấy nhở <clears throat> chỉ đánh Varus meta mới không đi mới lại à ờ ờ ờ cứ ngồi đấy mà khịa đi cứ ngồi đấy mà khịa đi cứ ngồi đấy mà khịa đi năm bom uhm. bán đi tích tiền này ờ thật ra thì nữa kẹp con này vào nuôi cóc cũng khá là ngon nhưng mà mình nghĩ là không cần thiết đâu không cần thiết sớm đâu thì nói chung là cứ bán đi tích tiền đã thì bán hai con này bán con này đi đấy đánh kim long là phải lì đúng không là phải lì đúng không mặc dù là han pháo này kẹp vào không biết là để làm gì đây nhưng mà cơ bản là pháo đầu game mình nghĩ là khá là dễ đép ấy gặp nhà này con ai chốc của mình kiểu gì cũng sống được mười lăm giây anh em ạ hợp lý nhá tốt đồ này đầu game hơi yếu nhưng giữa game mạnh mà đồ này bằng một lõi vàng á nói chung là giữa game có con ai đét á khi có con ai đét thì cái đồ này mạnh <coughs> với cơ bản là ra kim long thì em tú chơi luôn đấy chứ đẹp vẫn được một đồng nha vẫn được một đồng ý là thành công rất là lớn rồi đấy nhưng mà em tú cần thua hơn em tú cần thua cơ win mất tiêu rồi meta này đánh bài gì anh nhá đánh bài pháp sư nhá ừ đánh pháp sư là đánh xây ra còn nếu mà kiểu muốn đánh riêng ấy thì anh tú nghĩ em tú nghĩ là nên đánh xây ra đi dễ chơi hơn con này à con này ngon hơn con pháo ấy nhở anh em nhở đúng không ngon hơn đấy như vậy đi đấy tích tiền đã anh em ạ chỉ gần round này gọi là hách được một đồng nữa thôi là gọi coi như là bú rồi cứ cho con tanh cầm đi anh em ạ cứ cho con tanh cầm đi nhưng mà round này mình sợ gặp mấy nhà úp năm á thành ra là nó hơi khó gặp mấy nhà úp năm thì chắc chắn là mình sẽ không hách được tiền rồi nhà này chẳng hạn nhà này lấy cho mình là lõi tam hợp luôn chốt gọi là một bộ bài pháp sư rồi hoặc là một vài va rớt hy vọng là con ai chốc sống được mười lăm giây anh em ạ tám bảy sáu năm bốn ba hai cố lên ui không sống nổi anh em ạ không sống nổi không sống nổi thì mình úp cấp nhá nếu mà tròn hai mươi tiền thì mình eco nhưng mà nó không sống nổi thì thôi úp cấp vậy kiểu được hai mươi tiền thì giàu luôn xuống dưới à chắc là mình sẽ nhặt một cái cuồng đao nhỉ anh em nhỉ cuồng đao thì tí nữa ví dụ mà có cookie hay seya thì đánh ờ, kim long nó dễ hơn hoặc là mình sẽ lấy mảnh đồ gọi là dắp lửa nhưng mà chắc là mình không được lấy đâu nhiều nhà đánh cùng lắm à quên nhiều nhà đánh à, bây giờ cần à, pháp sư lắm sao mà lấy được cái này nhở ê ok <coughs> đánh ở nhà mờ tờ mình mới bay đánh ở công ty cút luôn à nữa nữa năm bom <coughs> nhưng mà em đúng là cái này thì câu chuyện là câu chuyện khác nha cho vtc một cái kiếm nữa một cái kiếm và một con voi bìa nữa là đẹp voi bìa. Baoran thì không lấy cứ thích làm việc khó cơ. Ờ. Ủa em Tú có Baoran à? Em Tú mình có Baoran. Nãy em Tú làm gì có Baoran nhờ? Làm gì có Baoran đâu ta? Tích tiền đã, tích tiền đã. Hồi nãy em Tú đâu có đâu có Baoran đâu ta? Có Baoran không? Không, làm gì có Baoran, hiểu. nãy em Tú làm gì có Baoran? dạo này dạo này à, like nhiều mắt quên viewer cũ ở à, không hề luôn em tú không hề quên luôn đấy cứ nói thế chết dở em tú nói thế an em tú thế với cả nhiều mắt ở đâu <laughs> được một trăm trăm rưỡi mắt nhiều mắt ở đâu lõi đầu có ba đang còn gì à phải không vậy làm gì có em nhìn nhầm á nhìn nhầm ai á xem like ai á anh làm gì có bao đen đâu gặp đàn này lại là sẽ là một rau thu nguyên nhà nhưng mà cơ bản nói con kim long của mình ấy quá ui đét một chết hợp lý thế bộ này đã cơ bản là bài của mình toàn mới có một sao á tất cả nó không có mạnh lắm á nhà này lắp cho mình là một cái quyền trượng và một cái kiếm mà lõi này mà đừng bảo đánh pháp sư nhá hơi bịp có à có à ờ có pháp sư à à quên có bao ra là nói chung là em tú không để ý nhưng mà đây là cái kim long thì phải bú vội thôi không lấy kim long thì lại đời không nể chứ va rớt này không lấy kim long thì đời lại không nể bán cái này đi à bán đi ba mươi tiền đi bán đi bán đi bán đi có mà có mà ước được vi đi chào à, cái gì mà điều ước đàn giản đơn vậy chào đặng ngọc phi điều ước giản đơn à <coughs> gặp mày nào yếu yếu mềm mềm đi mềm mềm một tí đi vậy đi làm sao để con ai chốc này sống được mười lăm giây nhở nhà này lại lấy cho mình là lõi bí ẩn à để đánh cho mình là bộ bài gọi là pháp sư nữa à đồ này mình nghĩ là không phải là đánh pháp sư đâu nhở không biết là họ có đánh siêu du không nhưng mà mảnh đồ kiếm cung với cả gan đánh pháp sư thì nó hơi yếu từ từ nha đao này mình sống được nha kên cố lên ừ hợp lý hợp lý mình thua đép nó đép nó con nạm vla không nốt con la đi nốt con la đi nốt nó la đi ừ hai hai hai hai đẹp quá đẹp quá đẹp quá mình nghĩ là thua hai chết là hợp lý rồi dùng ở đấy chọc một phát là có khi thủng ruột con nami luôn đấy chứ thủng luôn cái ruột đấy nhưng mà mỗi tội là không chọc được từ nhá đép quái chắc là vẫn được chứ nhờ mọi người nhờ chắc là vẫn ổn chứ đúng không còn nếu mà để gọi là chắc cốp hơn thì mình có thể là mua như vậy vào đấy như vậy chắc chắn là đép được rồi hợp lý chưa không biết là con sống nổi mười lăm giây không không mình nghĩ là cái bộ bài này á kiểu kiểu kiểu đam ít á thành ra là trụ được mười lăm giây với cả không giết được đủ ban quá này đâu á thành ra dao này mình sẽ hack được một đồng nữa anh em ơi anh em tin mình một đồng nữa một cái cung nữa à hơi nhiều cung nhờ cảm giác cái beta pháp sư xong rồi bây giờ mình cứ ra cung anh em ạ lúc đánh va rớt thì chả thấy cung đâu lúc đánh va rớt thì toàn nước mắt còn giờ không đánh là đã cung mà kiếm đâu không có kiếm mà thứ chúng tôi cần là một cái kiếm cơ volibia nhá có volibia rồi bây giờ mình chỉ cần kiếm thôi nhá chắc là do nam ken và xài ngon hơn nhỉ volibia thay ken không volibia thay ken không volibia thay ken cho con này thấp xuống cho con này thấp xuống cho con này thấp xuống để gọi là trụ được mười lăm giây biến được huyễn long và biến được cuồng long à nhưng mà thứ chúng tôi cần là kim long chứ không phải là mấy cái long long này ước vi vt mất mất mất chết à mất chích á mất chết hay là mất chích hay là ước gì đấy còn cái bút kim cương không à cái đấy em tú không biết nhá mà cái bút đấy em tú <laughs> quên cái dí vãng ấy nhà này có xây ra sớm nhưng mà lại hiện tại không thật ra là mình nghĩ là có mảnh cuồng đao là ok rồi sao này này không lắp sắp ga luôn nhở mọi người nhở không biết là đang đợi cái gì á thấy lịch sử đấu phun pháp sư rồi đấy à lại phun lại phun không hề phun em tính ra nhà này yếu nhà hợp lý đấy được một đồng luôn yêu yêu yêu nhưng mà giữa một con sen và cả một con kên thì mình nghĩ là bắt con kên lại nhở kên hai chắc là ngon hơn sen đấy cơ bản là mình đang dùng kim long để mà đép mà nốt đồng nốt đồng nốt đồng nốt đồng đừng win á đừng win á hợp lý hợp lý ui thua đẹp thế đừng win luôn ở cái nhà này à bịp nhờ chọc cái sưng bụng <laughs> nữa nữa sưng bụng nó cái ông nam bom này cứ suốt ngày sưng bụng với cả cái gì, gì không á ông này là ấy à ông này là phóc boy à phóc boy à phóc bắc sang à nam bom hướng đến hồi kết túi cứu thương và tấn công điểm yếu à cho dù là bây giờ mình xoay lõi thì nó cũng thể nào chả thể nào là một cái lõi kim long được rồi nhưng mà cảm giác mấy cái lõi này của mình cũng không ngon lắm anh em ạ thật nên chắc là mình xoay á mình sẽ lấy chiến lợi phẩm hoặc là lấy một cái ba mươi máu và đó là khổng lồ hóa khổng lồ hóa hay đánh kim long gọi là binh có ai thương lăng lo cho em cho em lên trên đầu luôn <laughs> ủ uh, từ từ nhá oh. vậy đi vậy đi vậy đi cơ bản là mình muốn úp sáu vào ấy nhiều khi mình muốn tỷ lệ tướng nó ra được cho mình là một con idat đấy thì là ngon chẹt luôn anh em ạ ngon chẹt luôn vt gần một đồng đấy nhá không cần nhiều đồng đâu on kéo cò on kéo cò húc on húc hay một đồng nào một đồng nào thằng hòa lên nhá thằng hòa thằng hòa lên nhá ui lì xin đã có đam phết đấy nốt con này không nốt con này không ui chiến lợi phẩm kia con volibia của đấy đấm chết con này xong rồi đấm chết con này nữa là là được hai con rồi chiến lợi phẩm quả hơi cao tờ nhở hơi cao tờ đấy hơi cao tờ một tí đó hơi cao tờ đó hơi cao tờ một tí đó bán này đi hmm. xếp như vậy nãy giờ mình để ý là đều gọi là hack được đồng tiền đúng không nhưng mà cho Lee hay cho Volibia nhà mình nghĩ là cho Volibia đi Volibia ngon hơn đấy anh tú đọc lệnh game và l phải đọc á phải đọc á Sivana kẹp gì em tú á Sivana á sợ lại Sivana nhở Sivana thì đánh với Seiya thôi ảo và l sao lại ảo được nhưng mà đứng trên như vậy thì nó nhặt kiếm khó lắm anh em ơi mình đang cần một cái kiếm nó thật lobby này đánh tà tà nhở hình như là lobby này không phải là một lobby đánh pháp sư rất nhiều á thành ra là tầm này không ai đẩy máu nhiều lắm có nhà này pháp sư này đang cháy à bài mình nói chung là không có đam nha mọi ạ chỉ có gọi là thăng hoa lên ấy thì hack được một đồng là đẹp thôi thăng hoa lên thì có một đam một tí đấy cho mình dép một hai chết đi là ngon đấy tính ra là con volibear của mình mà có một cái gọi là cuồng đao với cả cái bàn tay mà cộng với thăng hoa ấy nhở là mình nghĩ là mình đép được ấy chứ đùa đâu đây nhá sáu đấy nhở tám mươi bốn máu à ê được lấy đồ trước nha lấy đồ trước là một cái cái gọi là may mắn nha lên đầu rồi sắp lấy kiếm mà kiếm ba tiền không ai lấy đâu không có gậy luôn à chẳng hạn ví dụ mà mình không nhận được kiếm ấy thì mà được cuồng đao đi ui ôi mất luôn rồi mất hết rồi phải là cái đai máu nhá làm cái đồ thủ vậy nhưng mà không có ấy luôn nè không có kiếm không có gậy luôn nè khó nhờ nhà lấy kiếm lấy diệt à chắc là nhà này lắp một cái diệt anh em ạ con này hai à cho con này cầm cái này đi mình thấy thường thường mình thấy con này sống khá là muộn nè sau đó chúng ta sẽ cho con này cầm một cái gọi là bàn tay con này cầm một cái thông đạo nữa anh em nhở một cái thông đạo đi nhở thật ra là giáp lửa thì ngon đấy nhưng mà tầm này mình nghĩ là phải đép á thành ra là phải lắp một cái thông đạo trước đã biết là nhiều máu rồi nhưng mà chắc là thôi cứ đép một tí đã mình muốn câu thời gian cho nó thăng hoa lên ấy, thì nó ok hơn tối tg chè đánh không tú ơi à không nhá hello huyền nhá hello em nhá chơi hết quá vừa đẹp trai vừa chơi game giỏi mỗi tội nghiện à nữa nữa nữa cái ông tham bom ê à on người ta ui con sen sao lại đi lên đây vậy lấy cái thông đạo để câu thời gian gọi là hách tiền mà cuối cùng nó lại đi lên à ê thông đạo hay nè thông đạo đép một chết nè hợp lý đấy bây giờ phải vẽ được một cái kiếm đã nhà này em có xẻng luôn nè cũng là một cái diệt à mình nghĩ là nhà này đánh xe da hoặc là đánh ờ, đánh sờ quên luôn à sáu mươi bảy máu khá là nhiều chứ nhưng con sen này đi lên là đần độn đấy con sen này con sen đứng đây đi anh xin lỗi đã không ở bên bán con này đi tích tiền gọi là lấy thêm đam từ thăng hoa tí nữa ra được con rồng kia là sáu kim long ra được a chốc là bảy đã được a chốc là bảy xong rồi kiếm được một con dâu y nữa là tám biến thêm một cái nữa là chín à ui nghe nó có vẻ là bánh cuốn ấy nhở nghe nó rất là bánh cuốn nhá gặp nhà này à gặp nhà này mình nghĩ là con kên sống lâu hơn đấy thành ra cho con kên đi khi chiều em chơi pháp sư mà bị tranh bài nhiều lắm luôn là cái bài đấy giờ nhiều người chơi quá huyền ơi nhiều người chơi quá con kên này mình nghĩ là sống được mười lăm giây đấy sống sót được đấy kên hai mà kên hai ok được một đồng nè đép được một chết luôn không đép được một chết không đép được một chết không Ui, con vừa la anh em kìa vừa la một phát này máu nó đi bia đấm đi đấm chết con toai trong lủng kìa đánh cái tay lên để nam đi hồi máu thì thì đi nhá lại là cạn tiền Ê, cái ông này chỉ biết đánh ở level sáu thôi à hình như là ông này chơi game chỉ biết đánh ở level sáu thôi ấy trận nào cũng đôn full full sáu cạn tiền chơi game biết đánh đúng ở level sáu ạ đúng là người ủng hộ anh slide đấy nghe top tám rồi à, sao lại top tám được nam bom bình tĩnh sao lại top tám được nhưng mà nãy giờ không ra cho mình con idas nào nhờ cho em bú ra con idas đi đánh với mấy cái lobby pháp sư này ơi thực hành đi vt đừng lý thuyết nữa <laughs> vt vẫn thực hành mà nó ui tưởng hai xẻng tưởng hai xẻng nếu phải là bú chét không ê có cuồng đao nha từ từ nè bây giờ theo mọi người thì mình nên lên tám hay là đánh ở đây nên lên tám hay là đánh ở đây cho này vào trước đã nè bán cái này đi nè một cái cuồng đao nè một cái bút rồng nè bây giờ mọi người nghĩ là mình nên lên tám hay là đánh ở đây lên tám thì thật ra là giao sau mình có thể lên luôn và kiếm cho mình là một con dâu y và một con y đát thay vì là đánh ở tám nhá à quên thay vì là đánh ở bảy nhá đúng không anh em thay vì là đánh ở bảy nhở mọi người nghĩ là mình lên lên tám hay là đánh ở bảy nhà này à nhà này con à, con này của mình chắc là sống cuối đấy cơ bản là con roi mình nghĩ là trưởng không đủ đam được đâu Ui, chết rồi đang bảo là con rai trưởng không đủ đam đâu xong rồi con kia đá con này về nữa ê từ từ nhá con này sống được á hợp lý nè mình cần sống để lấy thêm tiền đấy một đống là tiền nha ok volley bia đấy đi volley bia clear đi cố lên volley bia <coughs> cố lên kệ ui kên kêu cứu đừng phát nữa là giết được rồi này con này bỏ đi này lên tám nhá lên chín là điên rồi mà lên chín lên chín thôi để xem lõi đã đây đây đây đây đây túi độ uz không mà bạn thân chân hỏa chắc là bạn thân thôi bạn thân đánh cũng khá là ngon khá là tuyệt lên tám thôi mình nghĩ là lên tám đi ít tiền cũng được không phải là ít tiền nhưng mà ý là không có tiền để đánh kim long á nhưng mà mình nghĩ là tầm này cần lên để mà đép đấy thật từ đã xếp thăng hoa đấy anh em ạ không tin nó là quên đây rồi Kitana từ đi từ nhá từ nhá từ nhá cuồng đao con này vẫn ăn cầm này thành ra là cho con này cầm cái thông hoa con này cầm cái bút rồng con này cầm cái thông đạo con này cầm cho mình là một cả viên kim long sau đó chúng ta sẽ bán bớt tướng đi để gọi là đỡ đỡ chật chội con này bán đi con chitana bán đi con xét này bán đi hai bên tiền con đồng của mình nói chung là chưa có hộ phát đúng không bây giờ thứ chúng tôi cần là một con a chốc và một con Zui nữa và đi chợ làm thêm cái biến kim long lá binh lá binh lá binh nha bạn lá binh bình tĩnh này khúc này quan trọng á anh nói si phèn giảm sức mạnh rồi em trẻ giảm đánh si phèn à nói chung là đánh thì vẫn được huyền ạ mỗi tội nó hơi yếu nó hơi đuối nó hơi hơi hơi yếu hơn một chút cho này vào trước đi tại vì cơ bản là mình đang ui năm kim long vừa rồi nó không hack đồ cho mình nhở bịp thế như vậy tạm đã nè xong rồi con này thay con này không hoặc là kiếm một con hộ pháp không nghĩ là như vậy đi à, con này thay vào đây con này cầm cuồng đao cái này cái này con này chắc là một con sẽ là gọi là sống vậy đi vậy đi vậy tạm đã sau đó chúng ta sẽ lấy một cái ngọc này cho con nào gọi là sống sống lâu nhất có thể thì mình nghĩ là rau này sẽ là con này sống lâu nhất Ê, từ từ nhá con này là quạt vào đây à vậy thì hơi khó nhở ta lông của chắc là không cần bán đi con này không cần bán đi cố lên tim ơi bây giờ là một cái ấn kim long hoặc là một cái rất chết chăng mình nghĩ sẽ là một cái kim long đi đánh cho nó bánh cuốn nhá một đồng mà, hết được có một hai đồng bọ à? hơi nghèo nhở nhưng mà nếu mà để gọi là đánh chắc cốt thì mình nghĩ là lấy thêm một cái giáp chết thì ngon hơn tại vì ở chợ chắc chắn là có xẻng rồi anh em tin không chắc chắn ở chợ rau này sẽ có xẻng luôn ba mươi lăm mà ba mươi lăm mà căng ấy căng ấy căng ấy cập nhật bản mới rồi hả anh Vi bây giờ cập nhật rồi nhá quang long ơi nhưng mà dâu y lại không có kiếm mình phải lấy kiếm chứ anh em ạ thôi con dâu y cũng ngon cơ nhưng mà bây giờ nếu mà lấy con dâu y thì phải đợi hai rau nữa mà đợi hai rau nữa thì liệu có đẹp được không có chắc là lấy kiếm nhờ anh em nhờ hay lấy dâu y ra lấy dâu y thật ra là cũng được ấy chứ thôi lì đi lì đúng hai rau đi hai rau nữa mà sống được thì top một hai rau nữa mà sống được thì top một đâu y mà cầm kiếm hoặc là có một cái gì đó nó ngon nhảy hơn thì có phải là ngon không xiềng đâu à xiềng đâu à bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh vt zone đã nhá đây rồi bolivia rồi bảy kim long này, bảy kim long này. nè vt zone một tí đã anh em ạ xây ra hai này cho vt cần một cái gì đó thêm hai đi chẳng hạn là một con đồng hai chẳng hạn con này chắc là không cần đúng không con này bỏ con này vào đây này con này à, thay vào đây này con này thay vào đây này đồ này cho con này này cho con này này cho con này này cho con này này cho con uh, leona này à, con da này uh, cứ để lại này con chuột con da xua với bọn pike à à, con sen này bán đi này buồng long buồng lục không cần này xe ra hai trước và này ra xua bán luôn này tầm này nếu mà chín kim long thì là dịch tới thêm một con ai chốc nữa xong rồi thay con chuột đi là hết bài đúng không hoặc là thay con leona đấy thì thứ chúng tôi cần bây giờ là những cái như thế thở red tí nó thay này cố lên đép ừ ba chết được ba chết được nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nếu mà bây giờ gọi là chắc cốp hơn thì có thể là neko một con gọi là rồng hai để mà đép đã u soraka từ từ nhá mình thay cái này đã nè à, như vậy nè như vậy như vậy như vậy như vậy như vậy như vậy đôn thêm một tí đi đôn thêm một tí đi để kiếm thêm một cái gì đó đã hoặc là một con a chốc đi kiếm lại một con a chốc đấy anh em ạ thật thứ chúng tôi cần bây giờ là một con a chốc đấy nó có ra được tướng gì không vậy má ôi ờ, cô đi đi cô đi đi cô đi đi cô đi nico đi nico đi seiya soraka chắc là không cần nhà này cho con volibia đi nhưng mà em tú đôn chưa ra a chốc mọi người ơi em tú còn con a chốc nữa test xem sửa cái bút chưa anh à <laughs> test xem mà rồi nó sống được đến khi gọi là ra được cái nico không vậy ai đâu muốn ra con a chốc quá phải là a chốc nha phải là a chốc nha cố lên ê đồ con này có chết được không vậy quên mất á mất một rau à mất một rau à mất một rau à hỏng rồi ừ ừ hợp lý hợp lý hợp lý đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp một con á chốc nào một con á chốc nào một con á chốc nào vuốt rồng không có kiếm mình phải lấy một cái kiếm đã cuồng đao không có kiếm diệt ui xúc sắc các thứ ngon ui cái này mà đánh xây ra là binh luôn đấy chứ mà thôi thứ tú cần một cái kiếm đây rồi hợp lý quá ui vừa neko xong vừa neko xong chuột hai à tí nữa mình thay con ấy rồi con con kia rồi đây rồi từ nhá nhưng mà thay con này xong rồi phải nếu vậy thì phải đập đồ này đi anh em tại vì nếu mà biến kim long nhá từ từ đã mình tính đã bán con này này bán con này này bán con này này biến kim long một cái đã này con này tháo ra này lắp đồ lại cho nó đỡ rối này thì bây giờ phải lắp kim long cho con này à mà bây giờ lắp kim long cho con này thì con nào cầm viên mượn ta con nào cầm vương miệng ta hay là đập đồ con xây da không ta đập đồ con xây da à hơi khoai lang khoai sọ nhở nó hơi hên xui ấy nó hơi hên xui một tí đấy tôi cứ cho nó cầm đã xong tính tiếp bây giờ sẽ là đập đập cái này đi đập đập à, đập, đập cái này đi đập cái này đi đập cái này đi cờ rít phép à cho con kên này à, cái này cho con uh, từ từ đã này cái này cho con này này cái này cho con uh, con này này cái này cho con này này cái này cho con này này ê từ nhá cảm giác nó hơi rối nhở hình như là lâu rồi mình chưa đánh kim long nó hơi rối rối một tí thì phải đấy nó hơi rối rối một tí thì phải đấy dâu y vương mận chiến thuật à đây đây đây đây nhưng mà con này của mình cầm mấy bút rồng ui cái đồ này lên được bốn mươi số rồi à ngon nhờ cái này lên được bốn mươi số là ngon đấy ngon đấy ngon bình tĩnh bình tĩnh còn cái sorry nữa còn cái sorry nữa còn cái sorry nữa là a chốc và a chốc a trùng mà nhưng mà xây ra thật ra là mình nghĩ là cầm cái vùng biện thì đẹp hơn đấy này bỏ ra này có nhờ con này cầm cái này này con này cầm cái này cầm cái cầm cái này cầm cái sorry hàng dưới này xong rồi con này cầm cái này này con này cầm cái vương miện này Đấy, thật ra là vương miện từ từ mình cho con kên cầm được sao đúng không anh em mình cho con kên cầm được mà nhờ quên mất dao này cho con kên cầm ngon hơn á vậy tí nữa mình sẽ lấy một cái áo choàng cho con dâu y nữa anh em nhở hợp lý không thì lấy cái áo choàng cho con dâu y đi là binh hai đồng nã hai đồng ba đồng nã tại vì tí nữa mình kiếm được con xe da hai á thì mình đổi đồ nó anh em ạ mình cho nó cầm một cái kim long với cả cho nó cầm một cái gọi là bàn tay hoặc là cuồng đao thôi là binh nên thành ra là mình chưa bán con Seiya đã từ từ đã lên chín thêm một con là ok nhá bốn mươi số nhưng nép dép kháng phép rồi anh tú à ờ cho sát thủ cầm vương miện cho nó khều đúng không ừ, nói chung là từ từ anh em ạ nói chung là mình sẽ đảo đảo qua hai con này thôi thì cứ cho con kên cấm này đi nhở không thật ra là con nào mà đánh á con nào mà đánh á thì mình là cho cầm mấy đấy tại vì cái này là đánh nhanh nè thành ra là tốc độ đánh á cầm mấy cái này là hợp lý luôn tính ra tính nó cho xây ra cầm hai đồ này là binh ấy chứ xong rồi cho nó cầm thêm một cái kim long nữa là được ấy nhở hợp lý đấy chẳng qua là nó không hồi phục thì nó hơi kinh một tí từ nha từ nha hình như là nãy giờ mình để ý là con kên này có thể là móc được á đấy như nhà này là cho con kên đi cho con kên luôn anh em ạ móc chết con này đi là xong hết đam rồi nè hợp lý được chưa được chưa được chưa em tu sáu mươi tiền em tu sáu mươi tiền cái này bây giờ là u uh, bây giờ có một giáp một kháng phép à hồi trước là hai phẩy năm nhở tính ra là nó nép đi á nó nép đi nhiều á đúng không tại vì hồi trước ví dụ mà tích đủ là được được được tầm gọi là ba mươi số mà hai phẩy năm tức là được uh, tức là được ờ, năm mươi năm mươi với cả năm nhân hai phẩy năm vẫn là mười hai phẩy năm mười hai phẩy năm mà hồi trước nói chung là hai phẩy năm một cái nhân ba là được tám mươi lăm mà hay là bao nhiêu nhở ờ nói chung là được bao nhiêu uh, mình lấy được cái hộ pháp nè lấy được cái hộ pháp thì mình sẽ bỏ đi gọi là con thờ rét được mất luôn à ờ mất luôn anh em ạ ê mình lấy cái thú tượng là combo bất tử cho con idad nha lấy cái thú tượng này là combo bất tử cho con idad nha xài bút kim long top một ba trăm k được nhưng mà thật ra là bây giờ còn xài được không vậy thì mọi người ai xem ở like cho trong vtc một like nhé mọi người ơi mỗi người gọi là bỏ ra tầm ba giây thôi cho vt xin một like từ thiện thôi thì mỗi like của mọi người là giúp được vt rất là nhiều nhiều nhiều nhiều lợi ích trong công việc livestream á thì anh em nào mà đang tiện tay cho vt xin một like nhé cảm ơn mọi người rất nhiều nha tháo cái đồ này ra trước này tháo này ra này cho nó cầm cái vương biện đại hãn này cho nó cầm cái thú tượng này cho con kên vào này cho con này uh, cho con này thật ra là xếp con này như vậy cũng được xong rồi tí nữa mình xếp một là ở đây hai là xếp ở đâu đó thì tùy hợp lý chưa đấy như vậy nè nhà này con đồng ao xin để đây con xây ra để đây à từ nhá mình xem gặp ai đã <laughs> cái đó đấy cái đó đấy cái đó đấy cái đó đấy nhà này thì mình nghĩ là kiểu gì con à, một con cũng sẽ chết thì chắc là con ai chốc đi nhở ui trí tuệ trí tuệ nhà này hết đam mà nhà mạng có mỗi con eo xin hai thôi em tú gặt thôi em tú gặt vô cái đầu rồi hợp lý nhờ hack tiền cái hack tiền cái hack tiền cái hack tiền cái hack tiền cái hack tiền cái bong bong ê từ từ nhá mọi người em tú đang có một cái ý kiến như này đang có một cái ý kiến như này từ từ này từ từ này từ từ này để mình gọi là thử xem được không nhá thì bây giờ đó là tí nữa con rồng của mình cầm cái bút rồng ấy thì tí nữa mình cho con rồng này cầm cái vương miện chiến thuật luôn xong rồi kiểu gì nó cũng là có con sống sót cuối cùng đúng không thành ra là con rồng này nó sẽ giết hết tại vì người ta toàn là đánh pháp sư thôi nếu mà tí nữa lobby còn toàn pháp sư là mình cho nó cầm mấy đồ đấy là binh nhá nhưng mà tầm này thì từ từ đã tầm này thì chưa cần tầm này thì chưa cần từ từ thôi từ từ thôi thoải mái thôi thoải mái thôi tầm này thì cứ thoải mái thôi anh em ạ bình tĩnh đã nhà này thì nói chung là đơn con này thì không ngon anh em ạ chắc là mình cho con này đi cho con a chốc này tại vì cơ bản là con kên của mình đi qua hướng này ấy, nó không đẹp lắm nên là cho con dâu y cầm nhá nó đơm chết hàng tanh đi thủng vào cũng được tại vì cơ bản là con va đớt này đang một, một mục tiêu này bắn không qua được con đồng của mình đâu hợp lý không ta tí nữa cho con ai cầm mới nhở thật tại vì cơ bản là con ai cầm mấy nhà pháp sư ấy nó có cái vút rồng ấy nó không sợ chết đâu mình nghĩ là hay á tí nữa mình thử nhá em đít lại được không nè à, không không không mấy giờ đánh bo ba về anh á hình như là bảy giờ bảy rưỡi anh em ạ đừng à, lúc vận chiêu bị delay à vậy hả lời thì thầm của đá cái gì mà lời thì thầm của đá đấy xây da này coi đánh xây da không xây da hai rồi đúng không thành ra là bây giờ mình chỉ đổi đồ thôi chỉ đổi đồ bây giờ mình sẽ đổi luôn anh em ạ tí nữa mình cho con khác cầm kim long lên cấp mình cho con khác cầm kim long là đẹp một con bạt đi chết rồi mình quên fit cái này rồi ai da ầu ầu ầu, ra này ầu nhá quên xếp với anh em ạ quên xếp cho con này nó chết đã ai da chết luôn à bây giờ lên cấp đã xong rồi mình đổi cái kim long ra xong rồi mình có thể là lấy cái vương miện ra trong con xe giá trận này rất là top một rồi top một easy easy anh xin lỗi đã không ở bên để em phí lỡ cả tuổi thanh xuân này bán đi này bán con này đi này cho con này cầm cái kim long này con này đứng ở đây này con này đứng ở đây này thì uh, bây giờ mình sẽ cho con này cầm miếng vương miện là một nhưng mà mình nghĩ là cho con cho con này cầm cái này không con này cầm ngon hơn nè con này cầm cái này này tim băng cho con này này xong rồi chúng ta sẽ gọi là cho cái vương miện chiến thuật cho con xây seiya hoặc là cho con kin trong trường hợp này thì cho con kin còn con xây con này cầm với con này sẽ là cầm cuồng đao đấy hợp lý chưa trong trường hợp này thì lại cho con kin có tim băng luôn là khó chịu thật mình nghĩ là cái đồ này sẽ là ngon hơn cái cuồng đao đấy tại vì cơ bản là bốn giây là mình đơm rồi thì tầm này mình cứ nhiều tiền là cái đồ này của mình ngon lắm kiểu cuồng đao nó phải tích tích á còn cái này mới vào nó bắn nhanh luôn khá là hợp lý ui con kền vẫn còn sống ui quên mất rồi con ai chốc lại không chết à con ai chốc này có chết được không vậy bro ê con ai chốc này có chết được không vậy bro hmm, vương miện chiến thuật cái này cái này bỏ ra này cái đồ này chắc chắn là cho con ờ, ê hay là cái đồ này cho con dâu y nhở dâu y cũng khá là khó chết hoặc là cho volibia volibia đi cho volibia nó trâu trâu một tí cũng được xong rồi bây giờ mình chỉ kiểu uh, mình chỉ kiểu uh, ấy thôi dao động giữa hai đồ này thôi xong rồi mình uh, cứ ở đây mình đánh thôi là được rồi đấy con nào tầm này là con kên đấy con kên của mình tầm này có làm được việc hay không á kên đứng đây này không làm được việc này thành ra là mình sẽ cho con này cầm này kên của mình để bên này thì nói chung là nó không giết được đúng không thì uh, cái đồ này à nghĩ là cho thờ đi thờ chết đi em ơi trường thờ nè con này của mình đừng chết ai da con đấy của mình cũng chết rồi đấy tính ra đánh với nhà này là tí nữa mình nghĩ là phải cần hút rồng đấy cho con này cầm đồ đi tại vì cơ bản lúc nào nó cũng là cái con sống chết sống cuối thành ra tí nữa cho nó cầm là ngon đấy còn không tí nữa lấy cái bút này cho con dâu y cũng được nhở khá là hay ai đánh hai này một cái bút rồng từ đã cái này tháo ra này tháo cái vương miện chiến thuật này ra xong rồi tí nữa mình cho con nào cầm với cùng với cái này là đẹp hợp lý không bây giờ có một cái nico zoom con rồng ba ê con rồng ba này mà cầm cái đồ này chắc là nó bất tử thật đấy chứ thật để mình xem coi nó ra được không nhà này nói chung là cứ đánh thoải mái thôi nhà này nhà này thì đơn giản hơn nhà này thì đơn giản hơn nhà này mình nghĩ là cho con kên đi cầm cái tim băng cho nó bốc cầm cái đồ này gọi là ấy cũng được cho nó sống sống ra cũng được bong bong bong bong bong nhà này nói chung là có bút dầu thì mình cũng sợ nhà kia cơ bản là có ăn ao xin nó đái ra hàng sau của mình chết con xây ra thì thì có hốp ăn mình thôi còn nhà này thì thoải mái nhà này thì thoải mái game top ba thôi em tú đánh bài kim long này kinh vậy à, có đâu mọi người pháp sư nữa này chắc là mình lấy bút bẫy hoặc là lấy con dâu y thôi bút bẫy nhở lấy bút bẫy đi đỡ được một lần của con rồng hoặc là đỡ được một lần cc hoặc là đỡ được một con bạc đấy khá là hay hai bốn sáu nhà này level tám à level tám mà zone được dâu y hai luôn nè ao xin nè ai đáp này bk hai à bk hai à chế độ con con kênh của mình cầm đồ này nhiều khi thua ấy chứ cố lên kên ơi em phải sống đấy kên ơi em giết con rồng này dùm anh cái chết rồi con kênh của ông tú chết rồi con rồng người ta bo vào đây khó đấy nhờ không nhưng mà con game của mình kiểu nó cầm mấy tim băng với cả cái cái, cái... cầm mấy tim băng với cả cầm cái cái cờ phép với nó phế quá ôm tám mươi tiền xong chết à nói chung là mình đang muốn có đồng ba xong rồi cho nó cầm mấy vương miện ấy thì đẹp hơn thật nhưng mà tính ra là cho con xây ra vào đánh cái bộ này kiểu nó sao sao ấy nhở non <laughs> quá cho hai đồ kia là bú rồi ừ cho hai đồ kia có khi là bú thật đấy chứ nhưng mà mình sợ Vike nó nhảy đi á thật con Vike nó hay nhảy đi lắm nên thành ra là mình muốn cho con cho con kên ấy kiểu nó đứng một chỗ đánh ấy nhưng mà sao nó đánh lâu vậy ta mình cảm giác bốn giây mà nó đánh mãi mới chết được con kia xong rồi nó quay qua con rồng trưởng chết con con kên của mình luôn tính ra là mình cho con xây da cầm có khi lại ngon hơn đấy thật phế vãi em tú kim long em tú đi rồi <laughs> em thú kim long thế này là em thú chết dở rồi <laughs> chín kim long một top ba được thì <laughs> thì mày đi thì mày đi em thú non à hơi non một xíu thật công nhận là pha đấy hơi non nếu mà kiểu em em kiểu em muốn để tiền á kiểu để tám mươi tiền nó cho nó ngon ngon nó nhìn cho nó hay hay á mà còn mười máu nó ít quá nhưng mà cơ bản là nhà nhà kia cũng cũng ao xin hai các thứ mà người ta cũng chuồng chuồng chuồng chuồng chuồng chuẩn á chết con kên luôn thì chịu chứ biết sao giờ em chè chuẩn bị nói nói em tú à ê <laughs> lại nha lại cái lại cái Ui, mất rồi mất con á chốc rồi tối đánh giải như thế tối đâu có đánh giải đâu mọi người tối em tú chỉ đánh gọi là đánh à, đánh kèo thôi đấy gọi là kèo giao hữu giao lưu thôi anh em ạ tham quá à. em tú tham gì đâu tính là đánh kim long phải để tám mươi tiền là hợp lý mà nói chung là tám mươi tiền em nghĩ là hợp lý rồi chẳng qua là lắp cái đồ em nghĩ là do do lắp cái đồ sai thôi lắp cái đồ kiểu con con kên cầm pha đấy nó hơi sai thôi thì em tú nghĩ là nên lắp cho con nào ở hàng dưới á dâu y hoặc là nói chung là thường thường nếu ví dụ mà lắp cái vương miện á thì cái vương miện đi cùng với cả cái đồ gọi là cánh tay kim cương thì nó đẹp hơn chứ không phải là do do do do kiểu uh, do kiểu là không xài tiền từ nhá vẫn ai được ai chốc nè ra được mối gậy ở chiến binh rồng mà cái sai của em tú là do lắp cái đồ kim long sai á chứ còn tiền thì em tú nghĩ là thoải mái tại vì đánh kim long mà không có tiền thì coi như là không biết chơi kim long luôn á thật đánh kim long mà xài tiền vớ va vẩn là coi như là không biết chơi kim long ấy chứ sai cái là kiểu lắp đồ ấy, nó hơi hơi gọi là chưa gọi là được gọi là tối ưu nhất cái này đi chiến tướng ở huyên long chiến tướng không ngon lắm nhở nhà máy tái chế có tách ấn ghép từ xiềng không bạn á có nhá có nhá tam kem hai tam kem hai khá là ngon nha cơ bản nhà đấy cũng ao xin hai joey hai on hai cái thứ hai hết đấy chứ mà người ta còn ao xin hai sớm á chắc là người ta có nico rồi phải mình nhớ không lầm là người ta có nico giữ nico với tiền game sau xài luôn mà một con nữa lên ba mà không xài phí ừ. nói chung là không ra được thì nói gì cũng được cả nói chung là em thú gà đấy thế nhanh em thú gà em thú non à, cái huyễn long chiến tướng này bỏ đi nhá mình đánh mấy lần rồi yếu lắm Ui, nhưng mà nó lại ra luôn à ê nhưng mà thôi chắc là bỏ đi lò rèn bang hội nhưng mà cơ bản là mình chưa có xe rua nào tính ra là có xe rua rồi mình lấy cái lò đẹp bán hội này hách hách đồ khá là hay ấy chứ nhận một trang bị thành phần ngẫu nhiên mỗi bốn trận đấu với người chơi khi các bạn tối thiểu hai bang hội nhỉ nói chung là cái này cái này khá là ngon này đánh zone ngon nhưng mà mình chưa có con kia thì thôi dìu đen cái này cái này e xấu đấy dìu đen à chắc là lấy dìu đen nhở hơi xấu một tí đấy cái kéo kéo kia mình thấy nó không ngon lắm đấy kên này ken các thứ thứ không có kiếm nhờ cho con này vào đi chắc là cho con sriu cầm đấy nhưng mà tướng của mình <laughs> kiểu nó chả có một cái hệ gì luôn á và nói gậy đi lại pháp sư rồi hai chấm một pháp sư rồi không nhưng mà các bạn là phong pháp sư ông này đẹp quá đánh là hợp lý thôi có ai thương lăng lo cho em tính ra là hình như là trận vừa rồi một nhà đánh xe gia thuần cũng được top bốn đấy chứ đúng không nhà pháp sư top hai nhà áo xin top một à Nam đi nó búc kìa anh em Nam đi một thì nó búc kìa khó chịu chưa nhìn nè nhìn nè nhìn nó búc nè nhìn nó búc nè búc rất là khó chịu ngọc long anh tú á nhưng công nhận là pha đó xử lý lỗi à ừ. hợp lý do gà do tú gà hai con Zune này á, con này con này con này vào đây cho con Zinix cầm hoặc là cho con chít mình nghĩ là cho con chít đi con Zinix nó nhiều lúc nó nó xài siêu nó có một tiêu một mục tiêu nó hơi cùi hình như là rao trước mình nhớ là có một con Senna mình không bắt lại thì phải đúng không con kên vào liễu ngon không thôi mình nghĩ là đang đánh bằng cái dìu đen này thành ra là phá giáp dàn trước ấy thì đam dàn trước luôn đi cho con á chốc vào đi nhiều khi nó đâm đâm nó hồi phục cũng khá là hay rồi cái mai xét pháp sư đâu à mai xét pháp sư đâu à có đâu em tôi có pháp sư đâu nhà đánh sát thủ nè tính ra là con olaf sát thủ này không biết là có ăn được pháp sư không để xem nhá để xem cái, cái trận olaf này được tốt mấy ra olaf sớm nè ra olaf sớm khó gọi là cái biến sát thủ nè bắt con này lại đi hàng con June nhìn cũng ngon đấy nhưng mà thôi cái Viễn Long này mình đánh tầm ba bốn lần rồi ấy, kiểu toàn là ao top ấy, thành ra là chẳng muốn đánh cái Viễn Long ấy lắm. Kiểu nó cứ bị cùi cùi gì á. Đây à. Mà chắc là mình eco tiền đấy, thật. Như vậy đi. Bán Kim Long đi thì hơi tiếc nhở. <laughs> Bán đi thì hơi tiếc. Trên tôi anh Cường anh làm sao nhỉ anh Tú à? Ok Khang Trần ơi. Được. Top một một 1 một bay luôn nào nếu mà thua rồi chắc là mình bán tướng á mình sẽ không lên cấp đâu dìu đen cho con chim băng à dìu đen chim băng á cũng hợp lý á nghe nó hợp lý đấy nhưng mà chắc là thôi anh em ạ mình ra được form gì thì mình đánh form đấy nhá chắc là bán này chốc đi á hãy lên cấp nhở lên cấp thì tự nhiên nó gì gì quá lên cấp thì nói chung là có được một con lên cấp đi mình muốn giữ kim long lại làm lại quá trận trước đánh phí quá một cái gậy một cái găng và một cái xẻng thì lấy được cái kiếm thì là sẽ là biến kim long nhưng mà sao mà được lấy kiếm đây giáp cung giáp cung nói chung là mình nghĩ là bây giờ cái ưu tiên một cái gọi là gọi là một cái đồ giảm hưu nhá mình nghĩ là dắt lửa ấy anh em nên ưu tiên đầu game thì nó sẽ hợp lý hơn tú ơi anh thấy bảo pháp sư mạnh mạnh mà sao anh ánh roi thấy yếu vậy vậy mạnh ở điểm nào em tú á pháp sư á nói chung em tú thấy là mạnh thì mạnh đều cả thôi nhưng mà con nami á kiểu nó nó dễ dồn ra á tại vì con nami là một con tướng kiểu đánh từ bọn thượng long á chitana tự lên hai à nhưng mà lại không có cho mình là một con ấy nào nhở không ra cho mình là một con tướng gọi là đấu sĩ ừ thì nói chung là con nami cũng mạnh này con vla thì uh, em không biết là nó nói chung là em không có đọc bài cập nhật nhưng mà hồi sáng đánh pháp sư thì khá là mạnh có thể là anh do anh bui đồ chưa chuẩn nữa thì uh, nói chung là đánh pháp sư ấy em nghĩ là thường thường sẽ là phải có một cái giáp lửa sớm và có một cái gọi là giao điện đấy còn nói chung là pháp sư kiểu bây giờ ai cũng chơi ấy, rất là mạnh luôn á chitana hai mỹ là đẹp được rồi tim em bao lâu mặc kệ yêu thương đi xa đâu trôi đi bao xa mặc kệ yêu thương nhưng ngao nô nô nô em bữa sẽ chờ bịp chưa không thua thì thật ra là cũng được nhưng mà mình đang muốn ôm một kim long lại ấy, thì nó đẹp hơn uh. ê tính ra trận này trận huyễn long đấy nãy giờ ra rất là nhiều luôn anh em ạ thật nãy giờ ra rất là nhiều bỏ đi nếu mà cái đồ này thì nữa cho con nào cầm trong bộ này thì ngon nhỉ anh em nhở nếu mà trong bộ gọi là đi ra vu này thì con nào cầm cái này ngon nó cầm mấy gậy đi nhà này úp sáu luôn cơ ờ. phun hai em ạ phun hai lu ba <laughs> nhà này còn úp sáu đấm ở đâu mà và đang lỗi gì đấy anh tú á em tú không biết luôn đó thật con và có lỗi gì à con và đang có bút đánh thường hồi mà hai mươi mana á hồi hai mươi mana á hả bịp vậy tính ra là cái bút đấy em tú không biết chẳng qua là biết là bài pháp sư mạnh thì em cứ chơi thôi còn úc thì không biết là gì cả vừa siêu vừa một con đì ra vu à bầy rồng cuồng loạn là ngon đấy nhờ nhưng mà cơ bản là con đồng này bây giờ mình không biết là nó tín không con đồng này thật ra là chơi được nhưng mà cái huyễn long này chắc là thôi bỏ ấy thật sự cái huyễn long khác là em tú chơi ngay huyễn long thần sứ hay là huyễn long gì là em tú cũng chơi đấy huyễn long chiến tướng kiểu nó cứ bị phế phế kiểu gì á mình không thích lắm khen nữa này vẫn là ra cho mình là hai con thôi kiếm thì lại không có mảnh nào gậy nữa uh, khá là hay đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp nhưng mà hai gậy lận à hai gậy lận thì hơi thừa làng trung vô địch anh dài à làng trung vô địch là cái gì đấy làng trung vô địch là cái gì đấy đồ này à đồ này lại không ngon ngày lắm nhở đồ này cho con chít cầm à đồ này cơ bản là phép thuật đấy sức mạnh phép thuật ap ấy mà con này có sức mạnh đâu ít lắm thôi cái trò đi sen này tí nữa cho con này vào tanh ok bán con này bán con này bán con này hai pháo thủ hay là hai hai pháo thủ hay là hai đấu sĩ đây mình nghĩ là hai pháo thủ ngon hơn hai pháo dụng sẽ là ngon hơn nhà này cũng leo về sáu hai mươi tiền lõi khá là đẹp một cái biến ngựa Ê, sao cái bài của mình nó không đép được vậy anh em bài của mình nó không đép được một tí nào luôn đó. khó nhỉ anh tú virus chưa được anh tú vẫn chưa chưa bỏ được kim long mà em tú chưa em tú vẫn đánh kim long đây liên minh đồng thần chứ không phải là bầy đồng cuồng loạn à. bầy rồng cuồng loạn với cả liên minh đồng thần thì như là mình nhớ là đều là một và ta phong cách của anh là đánh dễ tốt hả anh tú à sao trận nào em thấy anh cũng dễ thế không phải cơ bản là cái thế bài của mình nó không ra đấy chẳng lẽ đau sau mình lại spam pháp sư à mình spam thì không thích lắm á. đấu chưa <laughs> ra thật nè nhưng mà mình bán hết mấy con rồng còn đâu giờ ra được cái gì đâu trời bản thân à <laughs> kim long à nhưng mà ý là giờ mấy con rồng yếu quá điền là rồng kim long chỉ để lấy rồng thôi mà không ra rồng chấp luôn cái dõi vàng là ông mi lừa đấy điên cả tiền trận này nhiều nhà đánh đam tay này thành ra là lấy cái ấy được lấy cái bạn thân được <laughs> ra rồng vàng chắc luôn hai hai chết rồi không thay kịp rồi mỹ là đủ tay rồi thay cái kia vào ngon hơn đấy nhà này lấy cái gì đấy à giáp chết à một cái cậy cho con này con kên này thì nữa là biến kim long rất là đẹp ấy nhờ đùa cái chứ tự nhiên lấy bầy đồng cùng bạn không phải lấy rồng mà chỉ là để lấy một con rồng thôi chứ không phải là để đấy kia nhà này mấy chết đây hai bốn sáu chết nữa tiếp nổi luôn năm mươi hai máu mà nhà này cũng hai con rồng bú à bú à mai thì bú anh em ạ không đánh pháp sư anh tú khổ khổ sở quá ừ, nói chung là không đánh pháp sư thì ai cũng khổ thôi chứ mà là mỗi anh tú đâu khó đẹp thế kê vào đầu nữa cơ nhưng mà được cái nhà này nhiều một sao này không biết là có đét được chết nào không rồi xa pháp sư là báo tố à ê sao con olaf lại quay qua đánh con a chốc vậy hay á nhưng mà thật ra là mình đang cần thua hơn ấy thua được một chết thì đẹp nhất thua được một chết thì là đẹp nhất kiểu mình cần tiền để bách lại á anh kim long phải có tiền anh em ạ không có tiền thì cũng đi à hai đồng ê hai đồng nữa à hợp lý nhở hai đồng nữa không hai đồng nữa à. con chít dạo này được việc quá nhở khá là hợp lý kiếm on cầm mà con cookie cầm nước mắt bàn tay cũng khá ngon nhưng mà mình cần lấy kiếm hơn đấy tầm này đánh bảy luôn là đẹp bảy luôn thì nó kiểu nó bốn đồ thì nó hợp lý hơn ok nhưng mà lấy bảy dòng cũng loạn xong rồi chỉ đánh mỗi con rồng này thôi à tộc rồng thần vẫn sẽ được kích hoạt bất kể số rồng mà bạn sở hữu rụng rồng thần nhận 15 sức mạnh phép thuật tính ra nhận đam anh em ạ chứ nó đâu có nhận cái kia đâu nhỏ đâu có nhận tanh đâu Đấy, cầm cái này con này cầm cái này u cái món chít của mình cầm gậy rồi à? cầm cái này cầm cái này bán con này bán con này bán con này bán cái này hợp lý đấy hợp lý đấy hợp lý đấy đẹp đấy đẹp đấy chỉ đúng kim long hello ly chan đánh cấp sư đi nghiện mà ngại không quen à nghiện mà ngại à có nghiện mà ngại đâu tao nghĩ là con đồng của mình vẫn chết đấy con đồng của mình kiểu cũng vệ sĩ yếu lấy cái đấy thì thêm được máu khá là hay được luôn nha đép phải rôn đấy phải rôn đấy cũng đép nổi anh em ạ bảy kim long nhìn thì mạnh đấy hai pháo con rồng này à rồng này cầm đồ à chắc chắn là dòng này cầm đồ thì ngon hơn con này rồi ấy nhưng mà con đồng này mà cầm thì đâu có cầm được ấn kim long nhở gần dạ. đấy chết rồi tính ra là ra được mấy cái đồ này ấy mình nghĩ là đánh con cookie ấy là đẹp nhất á cookie kiểu nó đánh bằng cái đam phép ấy, thì nó hợp lý hơn tại vì cái rìu đen của mình cũng giảm kháng phép với cả giảm lại giảm vật lý á con xây ra cầm mấy cái đồ này cũng chẳng ngon con cookie ấy mình nghĩ là hợp nhất nhưng mà nhà này ông bắt cookie cũng hai con này rồi à game phải giống niệm anh em ạ giống niệm á giống niệm tên hai à tên hai tính ra nãy giờ ra bọn on ủng của mình khá là nhiều luôn á này này này cho con này cầm cái này ê con này cầm cái này sao con này chốc đâm một phát nhiều hồi nhiều máu vậy Ôi, rồi con xây ra của ông tú chết hả à? xây ra chết con này không chết à bịp cuồng đao à từ từ nha cuồng đao nhưng mà con này không có vệ sĩ để không yếu cơ cầm với cuồng đao này thì nó sẽ là một cái bàn tay một cái bàn tay một cái bàn ê nhưng mà nhìn cái thế này đúng kiểu đánh không thể nào mà đánh được luôn á nhấc ấn lên đúc nó tự nhả đồ ra mà là sao cơ là sao cơ là sao cơ là sao cơ em tú chưa hiểu lắm minh tuấn thôi. cái búc gì á nhà này à nhà này nói chung là hết xui đúng không mà chắc là con tộc mình chưa đủ trâu để mà tanh được đâu an bảy nhà này ông ao sim nhà này đúng là không pháp sư là báo tố anh em ạ rồi sao pháp sư là báo tố à tận sau đầu game vào chút pháp sư luôn à chim long vẫn cút thì em ạ kiểu bây giờ bọn pháp sư nó mạnh quá rồi á hàng chờ bao ran trí tuệ và độc hành à trái tim siêu công nghệ phước lành à phước lành thì có hồi phục giờ lên cấp đô thì nó cũng thế kiểu gì cũng đi à xây ra Walibi này dâu y thì nói chung là rất là ngon y đát hai à con này con này con này con này bỏ đi con chuột bỏ đi đồng này chắc chắn là đấm cái này trước đúng không khó thế kim long giờ đánh vãi cả bìu nhưng mà hình như là bọn kim long này đồ của bọn kim long mép rất là nhiều mà cái đồ đỡ vần bây giờ hình như là không còn đúng không mình đánh sáng giờ hình như là được ba trận kim long rồi mà hình như là chưa thấy trận nào còn không ta à hình như là vẫn còn nhưng mà chẳng qua là mình không gặp thôi á hình như là vẫn còn em. ạ đi luôn à. làm tú muốn tháo đồ con nào nhấc nó lên ấn đấp là được hả à à vậy hả chứ không phải là bỏ ra à à hai hai hai hai cái đấy em tú chưa biết thật <laughs> thám năm mươi bốn à. thôi chắc em làm tú tám rồi có chơi được cái game này nữa không vậy em tú trầm cảm quá chắc là em tú chạy cái anh em ạ hoặc chắc là bây giờ em tú ọp em tú đi <laughs> đi ra ngoài đây xong rồi tối em tú đánh đánh cái kèo nhá xong rồi tối có gì đánh like thêm anh em ạ bye bye anh em nhá chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nhá tú <laughs> chạy ấy không đánh pháp sư được không đánh nổi ấy thật thật sự là không đánh nổi mọi người gọi xem anh cường tiếp đi